vâng đây là sản phẩm của em vừa cắt ra mặt cắt rất là sắc mịn không bị bao viêng không bị nổi nhôm hay móp nhôm bên sẽ bảo hành cho anh chị về mà vấn đề mặt cắt trong vòng 6 tháng nếu mà cắt bị nổi nhôm hay móp nhôm bên sẽ đổi trả cho anh chị một cặp này mới chào tất cả anh chị và các bạn làm đường kính Chào mừng toàn thể anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Máy Cắt Nhôm CNC của em cả Đây là một kênh chuyên cung cấp về tất cả những sản phẩm máy làm cửa nhôm cửa nhựa đi tín bán chạy số 1 trên thị trường Việt Nam hiện nay Và ngày hôm nay thì uh, em sẽ giới thiệu với tất cả anh chị và các bạn tổng thể của dàn máy làm về cửa nhôm chúng ta cũng như là tất cả dòng công nghệ trên thị trường Việt Nam hiện nay à, để uh, phục vụ cho anh chị và các bạn có thể là đầu tư một dàn máy làm về cửa nhôm thì uh, với số lượng công việc và gói số 4 thì không có nhiều thì chúng ta có thể đầu tư những dòng máy như thế nào thì uh, ờ, phía sau lưng em đây là một dàn máy cắt thương hai đầu 9S e thì hôm nay bên ờ, công ty em có hỗ trợ uh, cho tất cả anh chị và các bạn về những vấn đề là đầu tư uh, vốn đầu tư ít thì uh, bên em hỗ trợ cho anh chị bạn một dàn máy làm về cận nhôm giống như một dàn máy cắt nhôm hai đầu 9S e giá siêu rẻ giống máy mới nhưng mà giá thành tương xứng với lại dàn ờ, máy thanh lý thôi đấy và ngay sau đây thì em sẽ cùng anh chị các bạn đi chi tiết cũng như là tổng thể ờ, từng máy để cho anh chị các bạn có thể là được thấy rõ hơn xin mời Dạ vâng, và trước mặt anh chị và các bạn đây là một con máy cắt nhôm hai đầu 09S quay ba góc. Nó sẽ cắt được góc 45 độ trong, góc 90 độ và một góc 945 độ ngoài, hay còn gọi là góc 135 độ. Với ờ, khi chúng ta cắt một góc 135 độ như thế này, mở ra ngoài như trên màn hình anh chị bạn đã thấy thì uh, khi đẩy sát hai đầu máy vào thì nó sẽ cắt ngắn nhất cho anh chị là là 32 đến 37 phân đấy và thay vì chúng ta cắt những dòng 08 thông thường hay là những dòng 05 06 thì uh, những cắt những khúc ngắn hơn cho những ô cửa chết hay là ô cửa thoáng thì uh, thay vì chúng ta đảo cây nhôm đấy để cắt một đầu thì anh chị bạn chỉ cần việc đảo cái đầu máy với góc ngửa ra ngoài như thế này thì chúng ta sẽ vận hành cắt được cả hai đầu máy rất là tiện lợi và rất là nhanh chóng và máy được thiết kế công suất trên mỗi một đầu máy là 2 kg 2 nếu cắt là 450 nếu cắt quen công nghệ của Nhật Bản và hệ thống đẩy lưỡi ra vào đó là hệ thống dây vuông à, CNC thường dùng chắc các dòng trong các dòng máy CNC cao cấp để đảm bảo cái sự ổn định lâu dài và sự bền khi chúng ta vận hành và sử dụng à, anh trước mặt anh chị bạn đã thấy thì à, đối với con máy cắt nhôm hai đầu 09S này thì sẽ được thiết kế đó là ba piston kẹp đầu máy số 1 và đầu một cái và đầu máy số 2 là hai cái à, thiết kế về tính cơ khí thì uh, khe đẩy nữa ra vào thì thiết kế rất là nhỏ gọn thẩm mỹ đấy anh chị có thể thấy này rất là nhỏ gọn à, để đảm bảo đấy tự uh, cái độ chuẩn xác rất là cao à, mặt trước và mặt sau thì uh, sẽ đỡ được trên những bệ thép rất là dày đấy anh chị có thể thấy sẽ đỡ được trên những bệ thép rất là dày đấy, thép trắng không hàn gì chống bom binh và đỡ trên cả những cái bệ thép đầu máy này cũng như là đỡ bệ bên dưới đảm bảo cái sự ổn định sự chắc chắn và tạo nên cái sự cứng cáp cho con máy cắt nhôm hai đầu 09S này và thép à, thì toàn hoàn toàn là thép khối nguyên tấm còn đây là cái bảng điều khiển thì uh, máy thì sẽ có các đầy đủ tất cả các chức năng như là đây là kẹp piston này khởi động motor dừng motor đây là khóa đầu máy đây là nút cắt còn đây là nút à, hai nút gọi là chọn chế độ chuyển góc ví dụ như kiểu là cắt 45 độ ngoài hay 45 độ trong hay góc 90 độ còn đây là chọn chế độ chúng ta cắt một đầu trái đầu phải hay là cả hai đầu máy song song của một nút đó đây là đèn cảnh báo nguồn và đèn nút dừng khẩn cấp đấy đầu máy số 2 thì sẽ di chuyển trên hai chục giây đây là đầu máy số 2 thì sẽ được uh, di chuyển trên ờ, hai uh, chục dây đó là dây đặc dây phi bên hai là đây ạ dây đặc dây phi bên hai đấy và nằm bệt với thân máy không ok kê nằm bệt với thân máy không ok thì uh, đảm bảo khi chúng ta di chuyển ở máy số 2 thì sẽ không bị uh, ảnh hưởng đến tình trạng bị uh, cong vênh đường dây tạo nên cái sự uh, chắc chắn sự ổn định lâu dài cho con máy cắt nhôm hai đầu 09S này và thân bệ trọng lượng uh, đầu máy số 2 và đầu máy số 1 thì được đỡ trên những bệ gang rất là dày ra nguyên tấm anh chị bạn ạ đấy nguyên khối đấy rất là chắc chắn đảm bảo cái sự cứng cáp và máy thì sẽ được thiết kế đó là nắp chụp theo ờ, phương thẳng đứng theo chiều lên xuống để giảm diện tích cũng như là cái độ thẩm mỹ cao hệ thống ờ, tủ điện hệ thống tủ điện đó là có hai tham mơ thời gian để chúng ta hệ thống ờ, để chúng ta điều chỉnh cái hệ thống phun dầu làm mát trên mỗi đầu máy thì sẽ có một cái vòi phun dầu tự động thông minh như thế này Đấy, khi chúng ta cắt sẽ tự động phun ra bảo vệ hệ thống nước cắt bên trong này không bị hàn gì cũng như là giảm cái độ ma sát giúp tăng tuổi thọ của nước tiếp theo này hệ thống đồ điện thì anh chị có thể tham quan một chút này sẽ gồm một cái đèn cảnh báo này khi chúng ta vận hành sử dụng và bên trong này thì sẽ có cầu ắt tổng ờ, chống độc pha này cầu trì này đấy uh, á tổng này cực trì này hai cục uh, ờ, khởi hút khởi động từ này và tích hợp thêm cái hệ thống nơ ne cảm biến nhiệt khi chúng ta vận hành hoạt động lâu dài hoặc là motor nó quá nóng thì nó sẽ tự động ngắt để bảo vệ hệ thống mua điện sẽ an toàn hơn rất là nhiều bảo vệ hệ thống motor tách biệt riêng ở phía bên dưới này là hệ thống điện và hệ thống hơi bên dưới đấy tách biệt riêng để đảm bảo không bị nhiễm từ nhiễm điện rất là gọn gàng và mỹ ở đây là phía sau đầu máy thì uh, máy cắt nhôm hai đầu 09S thì được thiết kế đó là hệ thống bê tông to Đấy, thì, và chuyển bê tông ờ, đứng chuyển góc hai đầu máy hai bê tông để ờ, đẩy nước ra vào thì thích được thiết kế nằm gọn phía trong đầu máy như này Đấy, nằm gọn phía trong đầu máy để giảm diện tích chúng ta trong quá trình vận hành và sử dụng đỡ đầu máy số 1 và đầu máy số 2 bằng những cái bệ thép rất là dày đây anh chị có thể thấy này tất cả hai đầu máy đều đỡ bằng những cái bệ thép rất là dày về tháp nguyên tấm Đấy, đảm bảo cái sự chắc chắn sự ổn định lâu dài đây là can dầu làm mát Đấy, rất là tiện lợi đây là hệ thống chốt đạm hơi đầu máy số 2 ở ờ, chốt ờ, khóa 90 độ đây là 45 ờ, góc cứ 45 độ trong này đây cứ 45 độ ngoài này Đấy, đây là cứ 90 độ máy uh, trọng lượng con máy thì ờ, thân bệ thì được thiết kế rất là to to hơn những dòng thông không tám như là không chín thông thường trên thị trường Việt Nam hiện nay anh chị có thể thấy thân bệ giữa hai đường dây à, khoảng cách giữa hai đường dây là rất là lớn sẽ giúp cho con máy này sẽ đảm bảo sự ờ, đầm máy hơn trong quá trình vận hành và sử dụng và đây là tổng thể con máy cắt nhôm hai đầu 09S công suất là 2 2 cắt được ba góc bộ năm 90 và 135 độ Và ngay sau đây thì ờ, bên em sẽ ờ, test và vận hành trực tiếp cho anh chị và các bạn được thấy rõ hơn về ờ, cái khả năng làm việc của con máy này. À, sau đây em sẽ cắt test máy vận hành ở máy số 1 với các góc cắt là góc 135, độ, góc 45 độ, úp vào. Dạ vâng, đây là sản phẩm mà em vừa cắt ra Bạn cắt rất là sắc mịn, không bị bao kia Không bị nổi nhôm hay móp nhôm Viên sẽ bảo hành anh chị về mà vấn đề mặt cắt trong vòng 6 tháng Nếu mà cắt bị nổi nhôm hay móp nhôm Viên sẽ đổi trả cho anh chị một cặp này mới dạ Vâng, vừa anh chị và bạn vừa đã thấy chứng kiến khi em cắt xong để xe rất là nhỏ và mỏng như này thì cắt với góc 45 độ ờ, úp vào thì ờ, máy sẽ động trượt xuống và đi ra ngoài rất là an toàn với à, thực tế trên hai đầu máy đầu máy số 1 và đầu máy đầu máy số 2 thì sẽ nó sẽ có những cái máng trượt DC như này thì chúng ta cắt thì sẽ để xe tự động tự động trượt xuống và đi ra ngoài thì ờ, nó sẽ không hút vào làm hỏng máy hay cái nữa và thiết kế cơ khí đường rãnh nữa rất là nhỏ đấy thì đảm bảo cái độ chuẩn xác về tính cơ khí cho con máy con hương hai đầu 09S và sang một con máy tiếp theo thì đây là con máy cắt ép góc kỹ thuật số tự động không tay dao với hệ thống thân bệ rất là to và cái tủ điện à, bàn làm việc à, thì sẽ được đặt ở phía bên trên này Đấy, đặt ở phía bên trên này thì rất là tiện lợi cho anh chị và các bạn vận hành và sử dụng đây là máy cắt nhô máy ép góc kỹ thuật số với các cái đồng hồ tham mơ để ra chỉnh tự động chúng ta vận hành thao tác dễ dàng hơn rất là nhiều Đấy, tất cả các uh, nốt uh, sẽ được chuyển hóa sang tiếng Việt Đấy, rất là bóng rất là sáng ta có thể là soi gương được luôn vâng, anh chị bạn ạ đấy sáng dậy có thể là chúng ta không cần phải nhìn vào gương ta chỉ nhìn vào đây có thể là chúng ta soi gương được luôn đấy rất là đẹp với công suất là, đó là ép bằng thủy lực và hệ thống motor đó là hai kia hai. với hệ thống thiết kế là ba piston kẹp và một đèn à, chiếu sáng làm việc vào ban đêm hỗ trợ cho anh chị và ờ, các bạn quay tổng thể xung quanh một uh, vòng về con máy ép góc kỹ thuật số tự động cho anh chị và các bạn ờ, có thể thấy rõ hơn và đây là hệ thống tủ điện của máy á máy thì sẽ gồm có đầy đủ tất cả các uh, bộ phận thiết bị cửa hát tổng cầu trì cục hút hay tham mơ thời gian hay cục đơn ne cảm biến nhiệt đều có đầy đủ hết ạ à. Dạ vâng và tiếp theo nữa thì uh, ngay sau đây thì em sẽ giới thiệu cho anh chị và bạn một con máy ờ, thay đầu đố thay dao nhanh với công suất là 3 kW trên một đầu máy 3 kW với công suất là 3 kW và hệ thống motor đó là motor 3 cổ bi motor thế hệ đời mới và mọi mọi chế độ vận hành thao tác sử dụng thì anh chị và bạn chỉ việc ờ, vận hành trên cái bảng điều khiển này đấy thao tác rất là nhanh và gọn và tiện lợi tất cả các ờ, nút thì sẽ được chuyển hóa hoàn hoàn toàn sang tiếng Việt để cho anh chị và các bạn là sử dụng dễ dàng hơn anh chị thay dao chỉ mất trong thời gian độ khoảng uh, ờ, 4 đến 5 giây thôi không cần không còn lâu đâu Đấy, thao tác chỉ 4 đến 5 giây thôi cái máy này thì là vừa thay dao nhanh và vừa là căn cứ nhanh đấy đây là các cái cữ chúng ta chọn cữ nào chúng ta sẽ xoay đến cữ đó và chúng ta vận hành còn đây là thay dao nhanh chúng ta chỉ cần uh, thay dao bạn nhấc tay ra thì uh, ờ, piston sẽ tự động đẩy lên và chúng ta nhấc cả cái cụm dao này ra đấy còn uh, trong phía bên trong tủ điện đây là sẽ gồm có các cái chỗ để chúng ta treo dao đấy, các cái cốt này để chúng ta treo dao này đấy, rất là gọn gàng đấy các cái đây là những cái cốc lọc khí này đấy vỏ xịt này đống rác này các thiết bị của nó đầy đủ hết anh chị các bạn ạ đây là các cái chỗ để chúng ta treo dao rất là gọn gàng tiện lợi đây, đây, đây phía trên đây là hệ thống ờ, piston để ờ, đẩy motor đấy piston để đẩy motor đi ạ máy thì ờ, sẽ được thiết kế là ba piston kẹp hai uh, piston kẹp trên và một piston kẹp dưới rất là to đảm bảo chắc chắn chúng ta chúng ta phay cái bản nhôm uh, ngắn cái cây cái cái cái đầu ngắn ấy, thì nó sẽ giữ nặng được chắc chắn hơn rất là nhiều đây là hệ thống tủ điện sẽ gồm một a tổng một cầu trì một uh, chống ngập pha một uh, cục uh, khởi động từ và một cái uh, tư đó hệ thống điện rất là gọn gàng và hệ thống motor thì là em nói là motor là motor ba cổ bi thì sẽ giúp cho anh chị các bạn vận hành lâu dài thì sẽ không bị đảo cái trục này sẽ an toàn hơn rất là nhiều đó tay dao chỉ mất trong vòng uh, 3 năm giây thôi theo nhanh tự động hết và tiếp theo nữa là con máy không thể thiếu được trong một dàn máy này thì đó là con máy cắt nén khí gọi là bình hơi với ờ, công suất thì ờ, cái dòng ờ, nén khí cái dàn máy cắt nước hai đầu 09S này thì anh chị có thể là dùng cái bình hơi như thế này thì nó sẽ đáp ứng đầy đủ anh chị các bạn bình hơi 300 300 lít mang thương hiệu đó là Puma đấy mang thương Puma đáp ứng và phục vụ cho tất cả một dàn máy làm một tổn hương gồm máy cắt nhôm hai đầu 09S, máy ờ, phay đầu đố thay eo nhanh và con máy ờ, eo góc kỹ thuật số tự động hôm nay ra. Đây là tổng quan của một dàn máy làm về cần nhôm sinh pha, giá rẻ, dùng cho tất cả anh chị và các bạn có nhu cầu đầu tư với khối lượng công việc ờ, lớn nhưng mà vốn thì không có nhiều chúng ta có thể đầu tư những dòng máy như thế này rất là phù hợp ạ à, dạ vâng và vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu ờ, tổng thể chi tiết cũng như là tổng thể của dàn cũng như là chi tiết từng các máy cho anh chị các bạn đối với căn dàn máy cắt nhôm hai đầu 9S này với giá thành thì uh, siêu rẻ vì em hỗ trợ cho tất cả anh chị các bạn nếu muốn được công việc uh, nhiều nhưng mà muốn đầu tư ít thì uh, tăng thể đầu tư được dòng máy như này thì uh, nhất sẽ giúp cho anh chị các bạn đảm bảo đáp, đáp ứng được cái nhu cầu công việc thứ hai nữa là không bị lỗi thời chúng ta sử dụng đầu tư một lần thôi sử dụng máy mãi sử dụng cả đời luôn đôi khi sử dụng cho đời con con đời, con, đời cháu mình sau này đấy để được uh, mọi chi tiết thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại ở phía bên trên màn hình liên hệ với em khải 0936 497 456 hoặc đến một trong hai cơ sở gần nhất khu vực miền bắc ở bến xe đĩa hà đông hà nội khu vực miền nam đó là gần công viên suối tiên để được xem như để test máy trực tiếp và ngoài ra thì viên còn cung cấp đầy đủ tất cả những dòng sản phẩm khác như máy cắt tương hai đầu 05 05 s 06 07 08 09 máy CNC, máy cắt 500 từ dưới lên hay là đẩy đủ tất cả các phụ kiện của máy máy thay đố rồi dập thành khí theo góc một lần nữa thì ờ, xin cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã bớt chút thời gian xem video của mình em à, ờ, cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã rất thời gian vừa qua đã luôn tin tưởng và đồng hành sử dụng dòng sản phẩm của công ty Factor Việt Nam và một lần nữa thì xin chào và hẹn gặp lại